Và với căn nhà chúng ta thì nằm trên ờ, vị trí ngay trục đường của đường Lê Văn Thọ thuộc phường 8 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Và căn nhà chúng ta thì ờ, được xây dựng với thiết kế là một trệt và 4 lầu như quý vị. Căn nhà mình thì ờ, có diện tích là ngang 4m2 và độ sâu là lên đến 9m và nhà mình là nhà một sẹp một trục của đường Lê Văn Thọ đi vào nha quý vị. Nhà mình thì ngay sát bên lại khu vực công viên Làng Hoa và chợ Đông Tây. Và vị trí căn nhà chúng ta thì ngay sát với mặt tiền đường luôn này quý vị. Nhà mình là một sẹc và một trục nha. Với con hẻm rộng lên đến khoảng 5m và một con hẻm xe hơi vào đến tận nhà luôn nha quý vị Căn nhà chúng ta thì à, chỉ sau một căn nhà à, góc hai mặt tiền thôi nha để với uh, cách mặt tiền đường uh, Lê Văn Thọ chừng cỡ khoảng uh, 15 đến 20 mét đi bộ mà thôi nha quý vị. Với vị trí đây thì gia đình có thể là vừa mua ở và mua để mở phòng, làm công ty, kinh doanh về buôn bán hàng online mỹ phẩm cũng như là mở tiệm nail. Ở đây đều được nha quý vị. Với vị trí phải nói là tuyệt vời. Và căn nhà chúng ta là nằm trên một con hẻm thông nha quý vị. Đấy, với ờ, con hẻm đường lớn và đường xe hơi xe tải ra vào này Đây với ờ, căn nhà chúng ta thì ờ, được gia chủ tặng full nội thất đầy đủ hết nha Và với xây dựng một trệt và bốn lầu cũng như là có 4 phòng ngủ và bốn nhà vệ sinh Với phòng thờ, phòng giặt và sân thượng khu vực bên trên nha quý vị Căn nhà này thì xây mới, sổ hồng riêng nha Pháp lý giấy tờ rõ ràng và mua bán công chứng nhanh gọn ngay trong ngày nha quý vị Đây với mặt tiền chính mặt ngoài căn nhà chúng ta thì được gia chủ là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 và với à, căn nhà chúng ta thì được gia chủ làm à, tặng một à, bộ bàn ghế gỗ này và một à, bộ bàn ghế ăn. Đấy, và trên thì à, chúng ta sẽ có hệ thống là đèn trùm, đèn led và đèn chiếu sáng căn nhà mình nha quý vị. Khu vực bên dưới sàn thì à, được gia chủ là lót gạch bóng kiếng, gạch 60 x 60 vuông. Đấy và với không gian khu vực đằng sau thì chúng ta sẽ có phòng bếp nha quý vị. Đấy với vệ sinh ở khu vực đằng sau và ngay khu vực cầu thang và đây thì à, chúng ta sẽ có một cái không gian phòng bếp cũng như là một cái quầy bar ở ngay à, khu vực không gian phòng bếp của căn nhà mình nha quý vị. Nhà chúng ta thì à, một vị trí phải nói là quá đẹp và với ngay sát đường Lê Văn Thọ luôn và gần với lại khu vực chợ Anh Đông Tây và công viên Làng Hoa nha quý vị. Đây nhà mới và mua chỉ việc là sách bảo vệ ở thôi. Với căn nhà là ngang 4m2 và độ sâu là 9m. Xây dựng là mỗi à, à, lầu chúng ta sẽ có một phòng ngủ và một vệ sinh lớn nha quý vị. Nhà này thì được xây dựng với một trệt và bốn lầu ba lầu và sân thượng nha Đấy, ba lầu và sân thượng như quý vị Căn nhà thì uh, xây dựng full nội thất rất là đẹp nha quý vị Khu vực cầu thang thì uh, sẽ được gia chủ thiết kế với uh, mặt đá hoa cương Tay vịn một gom xeo lan can thì được làm bằng kính cường lực nha quý anh chị Trên này thì uh, chúng ta sẽ có phòng ngủ này Đấy, Và phòng uh, butter lớn Một phòng ngủ thì một vệ sinh Đấy, Với uh, không gian thì uh, rất là rộng và rất là đẹp nha quý vị Nhà mới mua chỉ việc là sách và lì về ở thôi Lại căn nhà này thì rất thuận tiện cho gia đình chúng ta mua để ở hoặc là mua để cho thuê Với trong phần khúc ờ, chỉ có 5 tỷ 600 triệu đồng thôi là gia đình mình có thể sống ngay Một căn nhà với ờ, ngang 4m2 và độ sâu là 9m nha quý vị Nhà mới tặng full nội thất và mua chỉ việc là sách và lì về ở nha quý vị ơi thì à, những à, khách hàng chúng ta đang xem và đang theo dõi cũng là quan tâm đến căn nhà này và muốn mua ngay cho mình thì có thể là nhấc máy và liên hệ về bên kênh nhà đất bên em theo hai số điện thoại hiển thị ở trên màn hình nha quý vị để à, bên kênh nhà đất bên em sẽ dẫn quý khách hàng chúng ta đi xem và xem sổ cũng là gặp chủ để thương lượng nha. Và đây thì chúng ta sẽ có phòng vệ sinh này quý vị. Đấy với nội thất mới và có vòi tắm hoa sen. Và bồn cầu thì hàng ly nha.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 và đây thì à, chúng ta sẽ có cái um, phòng vệ sinh cũng như là có à, phòng ngủ này bên trong này thì được gia chủ là trang trí và thiết kế với những các cái giường, cái tủ và có bàn trang điểm kệ để tivi rồi. Đấy và sàn thì được gia chủ là lót uh, uh, sàn gỗ rồi nha quý vị. Đấy và nhà mới uh, chỉ mua và sách vali về ở thôi. Căn nhà này thì có hướng chính là hướng nam nha quý vị, thuộc mệnh theo phong thủy ai là đông tứ trạch. Đấy, thì à, có thể là sở hữu ngay căn nhà này và có thể là mua để cho thuê hoặc là mở văn phòng công ty nha quý vị. Vâng, di chuyển lên khu vực bên trên đây thì à, chúng ta sẽ tham quan đến cái phòng ngủ số 3 của căn nhà mình. Nhà mình thì à, với full nội thất đầy đủ hết rồi. Anh chị cô chú khách hàng chúng ta mua chỉ việc là sách vali về ở thôi nha quý vị ơi. Đấy, trên đây thì sẽ được gia chủ tặng giường này. Đấy, và có bàn trang điểm kệ để tivi, có tủ quần áo với bốn phòng ngủ rộng nha quý anh chị từng lầu và sẽ có từng phòng và thiết kế cầu thang thì được làm ở ngay khu vực đường sau cuối của căn nhà Nhà này thì đang có giá bán là chỉ với giá là 5 tỷ 6 Một căn nhà sổ hồng riêng Và ngay sát bên với lại khu vực công viên Lòng Hoa và chợ nông Tây nha Nhà mới mua chỉ việc là sách và ly về ở thôi Có phòng thờ phòng giặt và sân thượng bên trên nha quý vị Trên này thì chúng ta sẽ có một cái phòng ngủ nữa này Đấy và có một cái sân thượng ở bên trên nha quý anh chị Khá là rộng và phòng thờ gia đình mình có thể là sử dụng làm phòng ngủ hoặc làm phòng thờ đều được nha Đấy, với bên trên đây thì à, chúng ta sẽ có sân thượng trên này khá là rộng để à, gia đình mình chúng ta có thể là sử dụng làm à, phơi đồ giặt rũ và làm sân thượng bên trên phòng thờ luôn nha đều được nha quý vị Đấy, với không gian thì rộng và thoáng nha quý vị ơi Đấy, một vị trí ngay sát bên với lại chợ hành đông tây và công viên làng hoa nhà mình thì cách mặt tiền đường lê văn thọ chừng có khoảng 15 đến 20 mét thôi rất là gần nha